I Bye, Georgie. Bye. À, anh bảo chỗ bánh mì trên ở đây ạ à? Không bảo được chỗ Hải Phòng này, em muốn kiếm chỗ nào cũng khó Rất hiếm luôn Người nó hay bán kiểu bánh mì nó kiểu gì mà nó quay trên ra lò Tôi sắm không có bánh loại như thế Bánh xiên kiểu này nhớ hết Ngày xưa đấy còn nhiều giờ tìm rất là khó Sắp nhiều luôn Như kiểu làm này thì lâu hơn đấy nướng ăn nam mà cái kia nó có cái lò nó quay cả cục con làm bao nhiêu cắt tí mình nhanh nghĩ thật là ừ, thật lớn như cái vị á lớn này